nói mẹ ơi hai đứa con lỡ dạy đã có em bé gần 3 tháng mà ba mẹ con thì kêu con phá đi chứ không cho lấy chồng vì nó còn quá nhỏ không có biết gì hết trơn á thì hai hai mẹ con nhìn nhau thì khóc cái đó là mới gặp nhau mà thật có ấn tượng là nó khóc rồi tôi cũng khóc luôn dạ gán vô năn nỉ ba mẹ trong này đi ra năn nỉ ba mẹ con cho con cưới chứ con không có ba bỏ tôi tên là Nguyễn Thúy Linh năm nay đã 65 tuổi ở dân trạch đồng nai dạ. đang giữ cháu và nội trợ <laughs> dạ xin mời chị à. dạ. dâu dạ. dạ. con chào chú huyền linh chào chị lê lộc con ừ. tên là dung ngọc Tiết linh năm nay con 19 tuổi wow lấy chồng sớm <laughs> dạ cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình đó cô cảm nhận như thế nào ngày đầu tiên là thằng con trai có nói nói là con sẽ đem bạn gái con về mà mẹ ơi con gái con nó có thai rồi có em bé rồi <laughs> thì ngày đó bước khi bước vô nhà thì tôi cũng thấy ngạc nhiên lắm tại nó còn quá nhỏ à, mà thấy dễ thương lắm thì ăn khi đó đang ăn cơm rồi kêu nó vô ăn cơm rồi hỏi nó làm sao rồi hai đứa con sao rồi rồi nói mẹ ơi hai đứa con lỡ dại đã có em bé gần 3 tháng mà ba mẹ con thì kêu con phá đi chứ không cho lấy chồng vì nó còn quá nhỏ không có biết gì hết trơn á dạ tôi trả lời tôi nói thôi con cứ để đó đi mẹ ba mẹ sẽ đi ra gặp ba mẹ con để rồi ừ, năn nỉ và giải quyết thôi con đừng có lo nói nếu ba mẹ con không cho con lấy chồng lấy anh Hải thì con sẽ trốn bỏ đi theo anh Hải thôi chứ con cũng không chịu phá em bé đâu nói vậy thì hai hai mẹ con nhìn nhau thì khóc cái đó là mới gặp nhau mà thật có ấn tượng là nó khóc có tôi cũng khóc luôn dạ còn đối với chị lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng chị cảm giác như thế nào lúc đầu em về em hồi hộp lắm cứ đi trên đường hỏi chồng là mẹ có khó không với ba có khó không nhưng mà chồng nói là hiểu tính mẹ thì mẹ dễ lắm trong mâm cơm đó em thấy ba với mẹ hiền lắm vui tính nữa nên em đỡ sợ trong người lắm lúc đầu là em có bầu 3 tháng rồi em kêu chồng em là mấy dám nói cho em không dám nói liền ba mẹ bên con là không có chịu hả dạ không có chịu tại vì anh hải qua nhà con trước rồi xin mà ba nó không cho chú có con buồn không có chú nhưng mà gán vô năng nỉ ba mẹ trong này đi ra năng nỉ ba mẹ con cho con cưới chứ con không có qua bỏ Rồi đến bây giờ thì à, gia đình hai bên đã vui vẻ chưa? Dạ có rồi chị ừ. Con nghĩ con làm dâu về quá sớm không? Dạ có chứ Tại vì con làm dâu mà con không biết gì hết Nói chung việc nhà con cũng không biết luôn ai ha con nhỏ nó lỡ dại rồi Quyên Linh biết không đi dạ. về làm dâu không biết gì hết trơn không biết gì hết ngày đầu tiên đi về làm dâu mà ngủ đến 12 giờ trưa mới dậy mà không phải một ngày đó mà từ khi có bầu cho đến khi sanh cũng là 12 giờ trưa Mẹ chồng làm hết chỉ kêu dậy ăn cơm thôi ăn cơm về rửa chén cho không biết làm cái gì hết trơn nhưng mà cô có dạy không cô cô có chỉ không có chỉ thì nói thì con dậy sớm rồi mẹ chỉ con mà cứ ngủ thì thôi mình nói thì cho nó ngủ cho rồi dạ, nó còn nhỏ quá thôi à. nó cho nó ngủ đi cô <laughs> <laughs> giữa mẹ chồng nàng dâu hợp nhau điều gì không dạ có em với mẹ là hay son phấn quần áo giày dép <laughs> còn về ăn uống rồi về chăm sóc gia đình hai mẹ con mình có hợp nhau không dạ không em với mẹ mẹ thì ăn mặn em thì ăn vừa vừa thôi có bữa thì đi có đi ra là dạ con gái chơi nói ở nhà ba ngày cho cha chồng đã ăn cơm sống cá chiên thì đen thùi lùi luôn trời ơi nấu canh thì để muối mặn chát xã nó trời em ơi nó nấu cái nắng được gì thôi nhưng mà cũng khen ngon đại đi nó hỏi ba ngon không ngon nhưng mà gọi cho vợ thì nó trời ơi nó mặn trời ơi thôi kệ nó cô nó còn nhỏ quá mà nãy giờ chú kệ hoài á à, chú à. kệ hoài chú kệ hoài là nó về nó bắt trước theo của kệ gia con gia đình thì mẹ kỹ em thì cứ ờ, bả đâu dục đó mình đi biết không cưới về còn mệt thêm nữa đi theo mà dọn không à bình sữa ăn uống xong để đó cái tả thay ra cho con dục đó bộ đồ của con cũng dục ngồi đâu là dục đó mình phải đi dọn con đó không có dọn dẹp gì trơn bao giờ cô la nó không la cho nó linh nơi con gọn gàng cho mẹ đi đâu mà con không biết gì trơn vậy la lớn à, không cô la lớn nó dạ để con rồi để con con dẹp để con dẹp chứ mà nói vậy nó cũng đi chỗ khác rồi để gì mình cũng dẹp Được chuyện chăm con cái sao con giờ dạ, mẹ chồng con chăm con không biết gì luôn nữa tức là con chỉ có nhiều vụ đẻ thôi đẻ hả thôi chỉ có khi nào bú thì đưa qua cho nó bú thôi chứ còn là mình lo hết thôi kệ nó cô còn <laughs> nhỏ vậy thì không biết là ở nhà em làm được điều gì cho mình cho cô không có làm được điều gì hết chỉ có một cái là chỉ la là cười thôi chứ còn cái gì cũng không được một cái gì hết trơn nó hay nó còn lắm. cười là Đuôi hay lắm. đó cô ờ. nhưng mà em ơi mình có ý thức được là mình sẽ phải giúp phụ mẹ một công việc nào đó không đã dạ có chị nhưng mà nói rồi là qua ngày sau em quên mất tiêu em cũng vẫn vậy nữa nó chỉ nhớ bấm điện thoại thôi điện thoại là 24 trên 24 tiền bạc sao cô tiền bạc thì chồng nó đi làm mà đưa cho nó xài cho tôi không biết anh xài phung phí lắm có tiền là mua đồ tùm lum mà về để cho không có xài mà cũng mua cô ơi thí dụ mà sắm sửa vậy là thí dụ đến những ngày lễ tết gì đó là chắc cũng có sắm sắm quà không. sắm cho hai vợ chồng thôi không có sắm gì cho mẹ thì nói mẹ có nhiều rồi không thành không sắm không biết em có điểm gì để mà chị nói tốt giùm em được không nhỉ <laughs> có bao giờ em có ý định mua cho mẹ cái gì đó không dạ có anh dạ có chú hai Trời, năm nay anh chú gì tệ nó còn nhỏ mà <laughs> tết năm nay đó là hai năm con hứa mua cho mẹ áo dài mà cứ thấy mẹ có áo dài nhiều quá cái hai chồng cái nghỉ mua khỏi luôn đi con mẹ có nhiều áo dài <laughs> rồi ờ, hai bộ đồ áo dài này là ai chọn vậy bé dạ áo dài này là cái kỷ niệm của em với mẹ là cái ngày đó làm lễ hôn phối cho nhà thờ à. là mẹ dẫn em đi mua giải may áo dài cho em để làm lễ à em ơi em có thương mẹ nhiều không dạ có chị điều gì ở mẹ mà làm em nhớ nhất em thương mẹ nhiều nhất dạ là lúc đó mẹ bị sỏi thận mà mẹ không biết chứ kêu là linh ơi mẹ đau quá linh ơi em cứ hồi hộp thì em chạy ra mua thuốc cho mẹ uống mẹ uống vô thì mẹ cũng không bớt thì em cứ kêu là mẹ đi nhập viện đi mẹ cứ sợ là nhập viện tốn tiền này kia mẹ không nhập viện em cứ điện cho chồng em này kia kêu về chở mẹ đi bệnh viện đi mà mẹ nhất định là mẹ không đi tới nửa đêm mà mẹ đau quá mẹ chịu không nổi mẹ mới lên bệnh viện em nghe là mẹ mổ mẹ mổ em mới thấy hối hận đó ở nhà mẹ la mình á mà mình không nghe mà lỡ này sao mẹ mổ xong mẹ mất đi rồi không ai la mình nữa nên em có nhắn tin cho mẹ là em nói là con xin lỗi mẹ con mong mẹ mau khỏe về mẹ nói gì con cũng nghe hết mà nhưng mà về mấy tháng rồi cũng nói cũng ra gì vậy ok người đau không ạ thế nó nhỏ tức là bé có rất có tình cảm với cô rất dạ, thương dạ, cô hai cách ăn nói chưa có dạ. kiểm soát được thôi bởi nó nó còn nhỏ quá thương nó lắm thương giống đó, người thương con là gái. thương của đó đó dạ, cô dạ, thương chính nó rất thật lòng dạ, dạ, thật mình nói chơi bây giờ nó... thôi dạ. dạ bé rất là thật lòng dạ, thật lòng có sao nói vậy người ơi ha những cái ờ, gì mà cô ờ, nói với con dâu đó có bao giờ con dâu cãi lời cô không cười không à nói cái gì nó cũng cười nó nói này không con phải lắng nghe chứ không phải cười là bỏ nghe linh mà có một lần một vụ đi khám đứa con mà nó nói là bác sĩ nói là con nó bị thiếu chất gì đó thành được cái ở sau này nó bị bị off vô đi về là tôi nói là con không được còn nghe điện thoại trong phòng nữa nghe chưa nghe là con con sẽ ảnh hưởng là nó sẽ mất trí nhớ vậy đó vậy mà la la lui la tới cũng vẫn đem điện thoại vô cái thằng chồng nó chạy vô nói sao mẹ nói mà em nghe rồi tán bây giờ nói thì nói vậy chứ đời nào mà tán đâu này trả lời liền tán đi giảm tán không khó quá ai mà ở nổi Trời cái tôi cũng đứng đó cho nên linh mẹ khó với con lắm hả con ngủ 12 giờ dậy cả một năm trời này rồi vậy mà mẹ cái gì mẹ cũng làm ở trên cho con chơi không mà con còn nói mẹ khó cái ngồi nó gục đầu cái tức quá tôi gọi điện thoại cho anh trừ xui liền đi vô liền chị anh chị vô đây tôi giải quyết mình nói cho anh chị nghe thì anh chị bắt nó xin lỗi nói con nói vậy là không phải mẹ chồng con là quá thương con rồi đó chỉ có đi làm mới nửa tháng này thôi rồi con cái là mình giữ trơn đi làm về con mà kệ 10 giờ đêm mới bồng con ru ngủ con con té sao bị đầu vậy không phải chú, em bé giống như là nó em sinh bé. ra là nó thiếu chắc đó chú à nó có thiếu cái chắc gì nên cái đầu cái trong cái não của nó chưa có phát triển đầy đủ bác sĩ cứ nói là 6 tháng là nó sẽ ờ, phát triển lại bình thường làm mẹ thì cứ nghĩ là do con với chồng con xài điện thoại nên ảnh hưởng tới em bé ừ. nên mẹ cứ la cái chiều điện thoại thôi nên... cô có lần đó là như vậy đó thiếu chất gì dạ, đó dạ Suốt con bây giờ phải phải phải đi kiểm tra lại xem con nó thiếu có chất gì không dạ bữa con đi kiểm tra rồi thì bác sĩ nói là nó đã phát triển đầy đủ rồi chú đầy đủ rồi phải không dạ Ôi, mừng quá rồi vậy khỏe ơi dạ. giờ bắt đầu dạy được rồi nè dạ. rồi hàng xóm có nói gì không dạ, hàng xóm thì nói khi nào cũng thấy đi ra quét nhà nói bà linh sao mà bà cưới vô về bà cứ thấy bà làm con dâu bà đâu nó ngủ chưa vậy đó tại vì ba bà cưng nó quá thôi giờ nó vậy chứ gì nữa nó chắc vậy quá <laughs> không được cái dễ thương là nói gì cũng cười mày nó không cãi ha có bao giờ á con suy nghĩ con hối hận về những gì mà con không nghe lời mẹ chồng không dạ có chú nói chung là mẹ la cái gì cũng đúng hết đó chú nhưng mà tánh con thì bướng à giống như mẹ la cái đó là sửa trong ngày đó thì được cái qua ngày sau con cũng vậy vậy à. đúng rồi tại vì tuổi trẻ mà hồi lúc con bằng tuổi bé con cũng bướng lắm cũng cãi lời mẹ hoài à. tức là nghĩ là mình lúc nào cũng đúng ừ. và mình đang cái tuổi ăn tuổi chơi á mẹ cứ ép mình làm theo ý mẹ là không phải rồi ừ. nên là con nghĩ là sẽ có thời gian từ từ từ từ em sẽ quen dần đúng nhưng rồi. mà nên nên quen dần sớm hơn thì càng tốt không đúng là mẹ chồng tốt đó con cũng gặp mẹ chồng tốt chứ gặp mẹ chồng mà khó thì cũng mệt lắm không ở chung được đâu tôi nói là nếu mà người khác thì con chỉ ở 3 ngày thôi Dạ. ba ngày thôi không có được dạ. ở ngày thứ tôi rất là dễ thật sự nếu chúng ta uống nắng chúng ta dạy dỗ thì chắc chắn uh, bé linh sẽ trở thành ờ, nàng dâu rất là tốt thôi bây giờ thế này bây giờ mình nghe coi chồng con nói gì nha dạ Xin chào chương trình mẹ chồng nàng dâu Mẹ và vợ mình trong cái thời gian về làm dâu tới nay Có một số vấn đề mà vợ làm cho mẹ buồn thôi đó là việc mẹ chỉ dạy vợ mà vợ chỉ nghe như không có thực hiện được mẹ bực mẹ la thì à, vợ lại hay không vui mình cũng chả biết làm gì nữa thì mình vô mình nói tiếp nhưng mà nói rồi cũng dạ ừ hiểu cười xong qua ngày sau cũng lại như vậy nữa nhưng mà bị la hoài một vấn đề bực là sai chứ không phải là đúng tại vì mình có một cái vấn đề nhỏ thôi mà mình không làm được là sao thì mình phải chịu bị la em hiểu được cái tính vợ em rồi nó hậu đậu rồi chứ không phải là do cái tuổi nhỏ nữa mà gọi là bị hậu đậu rồi cứ tái diễn đi tái diễn lại một cái cái điệp khúc đó thôi là cứ bị la hoài vậy đó rồi giết rồi bây giờ mẹ nghỉ la luôn rồi mẹ không la nữa mẹ nói làm gì làm luôn rồi em gửi lời cảm ơn tới mẹ trong suốt thời gian qua những lời mẹ dạy bảo và la vợ em là tốt chứ không phải là xấu và con cũng cảm ơn mẹ đã hiểu và thông cảm cho vợ con vì cái tuổi quá nhỏ để để bước vào một cuộc sống làm dâu con cũng mong là qua chương trình này mẹ sẽ dạy bảo vợ con theo một cái cách khác đi thì con nghĩ sẽ hiệu quả hơn đó mẹ và lời chồng muốn nhắn nhủ với vợ là qua chương trình này chồng mong sự thay đổi từ vợ để cho mẹ được vui vẻ hơn và được sống lâu hơn với vợ chồng mình và con cháu cái tánh của con là bướng lắm cứ nói là ấy xong là con cũng quên à với lại là bây giờ em đang được cái tình thương của mẹ quá nhiều yeah. Dạ. sau này là có nhiều chị dâu khác về nữa là tình cảm sẽ bị san sẻ đi mà em không thay đổi mình là chắc chắn tình cảm của mẹ dành cho em sẽ mất vì vậy nên là em phải thay đổi chính em yeah. Dạ. thay đổi đi còn kịp đó cô có mong muốn điều gì cô nói với con dâu yeah. đi dạ, mẹ chỉ muốn con thay đổi là phải gọn gàng sạch sẽ thôi chứ còn cơm nước thì để từ từ cũng được mẹ chỉ mong muốn có vậy thôi bây giờ là ôm mẹ đi hứa với mẹ gì đi hứa đi con <laughs> con hứa với mẹ là sau này con sẽ nghe lời mẹ nhiều hơn không làm mẹ buồn nữa mẹ cũng, mong như vậy <laughs> cũng thương mẹ lắm <laughs> tuyệt vời lắm con ạ à. cái tình cảm như mẹ và chồng nàng dâu lúc nào cũng gắn chặt thế này mẹ như mẹ ruột vậy đó dạy con à, tối lửa tắt đèn có nhau ha chúc mẹ chồng nàng dâu mãi mãi bên nhau chúc gia đình bình an và hạnh phúc con nhé dạ. một kỷ niệm gửi tặng cho gia đình dạ con chúc gia đình mình thật nhiều sức khỏe chúc em là luôn giữ mãi tình cảm của mẹ vì em không thể nào tìm được người mẹ thứ hai như vậy đâu